nhất to thì giá kép 22 với lô tô thì ngày hôm nay cũng à, không đồng đều đít 4 bị câm rồi cái cầu lô hai nháy gì ngày hôm nay có 11 này có 17 có 48 hai nháy 45 và đấy à, và hai nháy 41 đấy lô cặp thì có cặp 0330 và cặp 0660 đặc biệt thì ra 7 năm rồi và cái đề chạm 7 này thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ờ, ở trên video ngày hôm qua nhé Đây mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn Ngày hôm qua thì mình có bắt cho các bạn à, đề chạm 7 Đó thì ngày hôm nay nó cũng đã ra chạm 7 rồi đây Mà chúng ta đã ăn đề 75 ở trong dàn đã rút gọn rồi nhá Đó thì cũng khá là ok rồi Hơi đáng tiếc một chút khi mà cái cầu của Bạch Thủ Lô VIP thì ngày hôm nay mình cũng đã chưa lối lại được cho các bạn Nhưng không sao chúng ta ăn được 75 ở trong dàn đề rút gọn thì cũng khá là ok rồi Thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng gắng là soi xét cầu kèo ok hy vọng ngày mai mình sẽ có thể là à, để cho các bạn ăn thông đề này và hy vọng là chúng ta sẽ nối lại được cái cầu bạch thủ lô vip các bạn nhé đó ai mà đang bị à, loạn cầu bí số thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 các bạn nhé mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tử nương của mình đó à, ai mà muốn tham khảo những con số mà được mình sàng lọc kỹ càng này à, với cái khả năng ăn cao với những cây cầu kín thì các bạn có thể liên hệ với mình còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video đây là cái à, bảng tổng hợp dự đoán kết quả mình đã đánh trước cho các bạn ra đây rồi ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 9 đọc thủ đây là 3993 và cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 33 này 030 131 343 353 99 090 191 494 797 Độc thủ đề 393 và bạch thủ lô VIP là 6776 các bạn nhé Đó Thì mình đã soi cho bạn những con số rất là đẹp rồi đây này